Đức Phật Bồ Tát Hôm nay, con xin đem hai cuộn kinh địa Tàng chép tay để cúng dường lên chư Phật Bồ Tát. Nguyện đám công đức này hồi hứa khắp chúng sanh, sớm trở thành Phật đạo. Con xin cung kính, xin cung thỉnh kinh địa Tàng Bồ Tát Bộ Nguyện chép tay, xin đa và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 ai biết Đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam tát nam mô đại hiến địa tạng vương bồ tát như vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát đại bi đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam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 hại vĩ đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát đại vĩ đại 三么地所好。